Thủ tướng kiểm tra sự sâu sát trong chống dịch của lãnh đạo phường bằng một số câu hỏi. Tuy nhiên, câu trả lời của Chủ tịch phường, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch cho thấy vị này đã không nắm được những vấn đề cơ bản và tư tưởng chỉ đạo của Trung ương, của chính phủ trong phòng chống dịch tại cơ sở hiện nay. Thậm chí còn cho rằng phương châm chống dịch hiện nay là mỗi xã phường, thị trấn làm một lô cốt. Câu trả lời khiến cho Thủ tướng và lãnh đạo thành phố Hà Nội vô cùng ngỡ ngàng. Còn trước đó, khi Thủ tướng bất ngờ đến kiểm tra sở chỉ huy tiền phương của phường Thanh Xuân Trung thì thấy không có người trực. Thủ tướng yêu cầu phường cho xem quyết định thành lập và quy chế làm việc của ban chỉ đạo phòng chống dịch của phường. Nhưng phải chờ tới 20 phút sau, cán bộ mới trình ra được quyết định thành lập, còn quy chế làm việc thì chưa có. Vị chủ tịch phường cũng cho biết phường đang khuyết bí thư hơn một tháng nay. Thủ tướng yêu cầu quận Thanh Xuân phải rút kinh nghiệm sâu sắc trước sự chậm trễ này trong lúc nước sôi lửa bỏng là phường nóng nhất về dịch bệnh mà thiếu người đứng đầu là không được và chỉ đạo phải kiện toàn ngay lập tức. Thế mà tại sao không, kiện toàn ngay cái việc lãnh đạo ở đây đi? Trong lúc này phải kiện toàn ngay thành phố Hồ Chí Minh chỉ ngày trước ngày sau là kiện toàn thôi. Chủ tịch ra ờ, chỉ có ngày trước ngày sau là phải kiện toàn ngay. Đây còn qua cái hội đồng còn bầu bán nữa. Thế tìm cái ông này thì có ông bí thư chưa? Dạ, em báo cáo với uh, Thủ tướng này hiện nay thì ở quận cũng đã có một vài nhân sự, bây giờ chỉ chốt là... Một vài nhân sự cái gì mà dạ vâng. ông không quyết ngay thì cả dạ tháng vâng, nay rồi. Mà... Làm luôn ạ, dạ vâng. Vì sao cả tháng nay cũng làm? Em báo cáo với uh, Thủ tướng thì hiện nay thì khi mà quyết thì cái thời gian quyết nó cũng ngắn. Thế ngắn một tháng, ngắn cái gì nữa? Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo phường Thanh Xuân Trung, lãnh đạo quận Thanh Xuân, lãnh đạo thành phố Hà Nội và ý kiến phát biểu của Bộ trưởng Bộ Y tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đưa ra một số chỉ đạo định hướng về công tác chống dịch với 579 lãnh đạo xã phường thị trấn trên địa bàn thành phố.